Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Ok, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Trước khi vào video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để mình có thêm động lực nhé. Ok, bạn nào tải đã tải tôn của mình rồi thì có thể bỏ qua bước này nha. Còn bạn nào chưa tải thì các bạn truy cập vào shop gạch ngang cây tôn .tk Thế các bạn sẽ đăng ký tài khoản rồi đăng nhập nha ok sau khi mà các bạn đăng nhập thành công thì các bạn sẽ lướt xuống và bấm vào phần tải tôn auto nha nếu mà bạn nào mua cây thì có thể nạp tiền qua momo hoặc là thẻ cào ok sau khi tải tôn xong các bạn sẽ giải nén cái file ra nha sau khi giải nén file ra các bạn sẽ vào ứng dụng Terramook cho mình các bạn nhập cái lệnh như sau các bạn nhập cd cách gạch chéo sd card gạch gạch chéo download gạch chéo toner to v3 bạn enter sau đó le ta các bạn thấy có cái file là bot.php các bạn sẽ nhập là php cách bot.php ok ở đây thì mình sẽ nhập là một đây mình sẽ dùng cây vip nha ok sau khi các bạn đã vào tool thành công thì các bạn thấy ở đây mình có 10 web ở đây nhá còn à, web số 5 thì ngừng hoạt động rồi nha các bạn ok ở trong video video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ cho các bạn luôn hai cái web luôn nhá bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ở web số 9 nhá các bạn sẽ nhập 9 này tơ này nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì bấm nhập một để đăng ký tài khoản con nào có thôi thì bỏ qua nha đây mình đặt một này mạng của mình nó hơi yếu nên là nó hơi chậm một chút các bạn thông cảm nhé hoặc là các bạn cóp được cái link để vào testosterone các bạn sẽ ở dưới này các bạn dán cái link các bạn vừa có vào nhé ở đây thì mình đã đăng nhập đăng ký rồi nên là nó không đưa đến cái trang đăng à đây rồi mình sẽ đưa các bạn đến trang đăng ký các bạn sẽ bấm vào đăng ký các bạn bấm vào đăng ký nào ở đây mình đăng ký rồi nên không được sau khi mà sau khi mà các bạn đã đăng ký và đăng nhập thành công để kiếm được cái C điểm CP này để chạy các bạn sẽ lướt xuống cho mình các bạn sẽ bấm vào phần liên kết ngắn nhé các bạn lướt xuống cho mình và có đây có rất là nhiều link các bạn các bạn có thể vượt hết tất cả các cái link này để kiếm cái điểm CP này nhá ok sau khi mà các bạn đã kiếm đủ được cái điểm CP này thì các bạn sẽ lấy cái cookie để chạy web nha tool nha đây thì mình sẽ vào bằng ứng dụng đi kiwi để lấy uh, ờ, cookie ở đây các bạn sẽ đăng nhập pin này ok đây mình đã đăng nhập thành công rồi nha bây giờ các bạn sẽ lấy ok này các bạn sẽ copy hết tất cả các cái ok đây đây mình sẽ thay đổi bản chính này. đây mình sẽ copy user ở bên trước này sau đó là copy đến phần copy này đó các bạn sẽ vào table mục cho mình các bạn sẽ nhập cookie các bạn vừa copy vào enter nhập user again đây nãy mình đã copy sẵn đây rồi sau đó là các bạn enter này đây là đã đăng nhập thành công rồi nhá đây mình có hiển thị được là username email và cp điểm cp và còn 39 lần để yêu cầu để nhận được nhé Ok đây các bạn sẽ nhập cái đơn vị tiền tệ các bạn muốn nhận nhé ở đây thì mình lấy một ví dụ mình sẽ nhập là USDT chẳng hạn các bạn viết hóa hết cho mình nhé sau đó các bạn enter ok rồi nha ở đây thì các bạn sẽ là đợi trong vòng là 5 phút các bạn sẽ nhận được nha ok một lát nữa mình sẽ qua kiểm tra xem là nó có nhận được không nha bây giờ mình sẽ chuyển sang web thứ hai nha các bạn sẽ lướt từ trái sang phải để các bạn bấm vào new session các bạn nhập lại cái lệnh là php cách bot.adobe ls ta sẽ nhầm lệnh là php cách bot.php quan enter tiếp tục nhập cây nha ok khi mà đây phần này mình sẽ lệnh hướng dẫn các bạn chạy cái tờ web số 10 này các bạn sẽ nhập là 10 này bạn đánh này nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn ờ, đăng ký tài khoản còn nếu mà có tài khoản thì các bạn có thể uh, enter để bỏ qua nên mình sẽ nhập mật hoặc là các bạn không bấm chỉ một lần nó sẽ tự động chuyển các bạn đến trang web để đăng ký tài khoản nhé Ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập địa chỉ ví nhập địa chỉ ví uh, Bitcoin các bạn sẽ vào uh, ví Forecast Pay sau đó là góp lấy cái địa chỉ ví Bitcoin sau đó các bạn dán vào đây nha các bạn đăng nhập này. các bạn bấm khởi đầu ok xong khi mà các bạn đã vào được đây thì các bạn sẽ lấy copy cho mình tiếp tục vào ứng dụng kiwi này bạn dán bạn lo đăng nhập lại nhé các bạn nhập lại cái địa chỉ lý này của các bạn này. sau đó login nha bạn start này ở đây các bạn đây, đây ok sau khi mà đăng nhập thành công các bạn sẽ bấm vào ba chấm chấm vào là cookie đó các bạn phát ra các bạn nhập cookie vào đây nha nhập video đây nó bóp ở đây đúng không sau đó enter các bạn nhập lại cái địa chỉ ví à, bitcoin của các bạn lúc này nhá sau đó là enter này ok đây là nó đã đăng nhập thành công rồi nha cái này là trong cái cái web số 10 này là kiểu đào đào bitcoin nha phải treo máy thì mới đào được thì đây mình sử dụng bằng tôn nên là mình không cần phải treo máy nữa ở đây thì sau 10 à, phút thì các bạn sẽ nhận được một à, số coin nhất định nha ok ở đây mình bây giờ bây giờ mình sẽ kiểm tra sang cái web của chúng xem là nó có nhận được không nha ok ở đây mình đã nhận được là 15.100 ở đâu một triệu hầm một đây là 151.217 Satoshi nha ok video của mình cũng khá là dài rồi nên là mình sẽ tạm kết thúc video ở đây nhá. nếu mà bạn nào cảm thấy video của mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha Nhớ các bạn nhớ bấm vào nút chuông để có cập nhật những video mới nhất. Ok, tạm biệt các bạn.